Ok anh em xin chào các anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với channel đó TV của mình Thì tiếp tục clip hôm nay Thì cái gì đến thì nó cũng đã đến rồi <laughs> Leon 39 của mình vừa mới lên level 60 thôi <laughs> Cậu mẹ mày đang chơi Linh Minh thì tự nhiên nó lên con mẹ 60 Biết thế làm clip sớm sớm tầm chiều như này thì không bị uh, lên 60 rồi anh em ạ Mà đang chơi luôn, đang chơi Liên Minh thì quay lại nhìn bảo tí ra PK mà mình cũng mang mà nhớ mang máng là mình bật phiên bản hack là mình uh, bật uh, giữ level rồi và tự nhiên nó lên con mẹ nó lên level 60 mươi anh em ơi thì thôi nói chung là cũng giận tóc gáy một chút nhưng mà mình cũng nghĩ lại là 50 mươi năm chín mươi sáu mươi chẳng khác gì nhau đâu nó chỉ là gọi là hơn được đập vũ khí 16 này và đi được hang động thì đi hang động một mình thôi còn hang động 5x thì mình à, đi được với nhiều người ok thì tiếp tục clip hôm nay thì <laughs> gọi là thông báo với mọi người như vậy thôi đi ăn như con chó mực ấy hôm qua chăm chỉ làm tà thú rồi đi hang động win cả hang động 5x luôn đó và được cả dương hang động các thứ này lì xì này đó rất nhiều lồ luôn rồi không bán được vật phẩm này bán hết không bán được luôn ok thì uh, ờ, nó gọi là Leon 39 của mình hiện lên lên là 60 rồi chắc là mình để ra mức 60 thôi và mình cố gắng là đập tới vũ khí 16 trong cái đời mình của mình ok ừ, chơi một con này thôi cần HIV của mình bị login mẹ khóa 3.000 giây rồi nên là nó gọi là giờ 30 phút chứ nếu hỏi là 600 giây nữa rồi thì kệ đi thì đây vẫn là con Leon 39 của mình đây vẫn chưa đầu tư cho lắm và hôm nay mình quyết quyết định là đầu tư uh, full tinh lại cho em nó và hôm nay là mình sẽ hoán chuyển cái món uh, mình sẽ hoán chuyển những cái món còn lại đi đây cái uh, bụi mình sẽ hoán chuyển cái bùa và mình hoán chuyển cái bùa xong thì mình sẽ tiếp tục là đi mua chuyển tinh thạch mơ mình sẽ tiếp tục đi ờ, mua chuyển tinh thạch và mình sẽ chuyển mấy mấy bọn nữa nha anh em nha hai ba bón vậy thì trước khi anh em xem clip của mình anh em ủng hộ hãy để mình một like một subscribe kênh mình và đừng quên để ý, ý, ý kiến của anh em ở dưới phần comment nha ok dạo lại mất tương tác của lợn dạo hơi bận một chút nên là mình cũng chưa ra clip cho mọi người xem được ok đây thì mình sẽ ở à đâu tinh luyện ở chỗ thằng này chứ dịch chuyển trang bị này ok nói chung là dịch chuyển lên là tinh tỷ à, nó gọi là đồ nó sẽ mạnh hơn vâng thông tin những cái thông tin chỉ số chúng ta sẽ được tăng lên à, chúng ta sẽ mạnh hơn nữa mọi người nha đây cái nón à, cái bộ à, bùa của mình đây rồi dịch chuyển xong rồi anh em ạ đeo vào thôi rồi hiện tại HP là 10 11 600 à, bỏ cái mặt nạ ra biết cùi chúng ta có này ra HP là 6.000 này ui nick cùi thế nhở à, tấn công 10.000 thì có 12.000 thôi Hồi ôi Cùi quá Thôi kệ đi Vì cái nick của mình vẫn ở vũ khí 11 mà anh em Ok Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục à, đi mua chuyển tinh thạch thôi à, Không biết là ở đây có ai bán chuyển tinh thạch không đây Tiếp tục đi mua chuyển tinh thạch Còn mình sẽ hoán chuyển nốt Bội biết mình hoán chuyển chưa ta à, Bội mình hoán chuyển rồi anh em ạ Mình sẽ hoán chuyển nhẫn để lấy chí mạng Hoặc là hoán chuyển thêm một cái giày nữa Thì uh, trong một cái giày thì à, nó gọi là để lấy à, HP và MP để nó né đó rất là dễ thôi kênh của mình hiện tại gần 33.000 sắp đi 33.000 sắp rồi cố gắng thôi cố gắng tiếp tục làm những clip cho mọi người xem nha và anh em hãy ủng hộ mình bằng cách à, ấn nút like thì cho kênh mình lại có tương tác lại nha còn nữa cảm ơn anh em rất là nhiều mà sao đây lắm nick của ta em em chưa giao dịch con cặc tí này ở đây đông đấy chưa ra bán chuyển tinh thành rồi hôm nay có vẻ là hết con mẹ đã chuyển tinh thành rồi giờ mình cũng phải qua nó gọi là qua các làng mình xem còn không để mua 20 cái không 40 cái vậy không biết hành trang bao nhiêu cái ta hai ba bốn năm năm sáu ba mươi <coughs> mình mua được 30 cái nữa anh em ơi ok còn 6 triệu xu thì chắc là mình cũng tinh luyện được hai món nữa đấy ừ, ton đi làng ton không biết ai bán được không đây 14 nào wow chat đi chứ tưởng là mày uh, dạo này admin fit và nó khóa hết cơ nhưng mà bọn nó vẫn bán nó mầm thế này nó gọi là chỉ khóa kiểu à, đấy chuyển đi thạch đâu mua 10 viên này mua 10 viên có 1 triệu 400 nghìn mực ơi đi xuống mực ơi mực ơi đi xuống nào lên đây lên đây lên đây lên đây ta cho lên tivi nè làm sao đi xuống đi cho đi xuống đi ta, ta, ta làm clip nhá mực nhá mực đi xuống đi này anh em nhìn này to chưa khá là to đúng không đây nhìn vào đây nhìn vào đây nè đó nhìn, vào, nhìn lên màn hình này nè đó đây nhìn vào đây nè Đó. rồi mình, mình ngồi đây làm gì à, chéo đây làm gì ui ôi cũng đất cũng đất chéo đây làm gì đang làm clip mà cháu đây làm gì ra tao làm clip nhá hay chơi game không có chơi game không nào bấm cái gì thôi đi xuống đi ôi ông ơi ông, ông đi xuống đi đi xuống đi tối tối ngủ tối ngủ tao ôm sau nhá nha Đúng đi ok khá là con mực nhà mình nó gọi là khá là nó gọi là kiểu trẻ con rất là giống người luôn à, và bình thường con mực của mình á thì uh, ngủ với mình luôn mà nó gọi là hôm hôm qua tối mình mới phát hiện một kiểu là nó rất là giống con người ở cái chỗ ngủ mà nó lấy cái chân của nó vác lên ôm mình luôn nó kiểu đặt đặt chân bên dưới này một chân này ngoắc lên vai mình ôm mình Thế là mình cũng ôm eo nó ngủ luôn thôi cảm giác như người luôn Thật tám mười Và sau 10 viên ta mua hai lần mà Đúng là ôm chó ngủ thật Nhưng mà mình thấy là con mực nhà mình giờ giống Giống người cực luôn á Nó đang lớn này, nó đang rất là khôn rồi anh em ạ Khá là khôn rồi rồi đủ 20 cái rồi tiếp tục là mình sẽ đi oán chuyển cái mình à, nhấn thôi nhấn thì được khá là ít chí mạng nó gọi là phục vụ cho việc mình úp và những người nó gọi là cứ có chỉ số nó gọi là là là là mình những cái chỉ nói chung là cái gì cái gì nó cũng có lợi cho mọi người anh em ạ nên là full tinh luyện là càng tốt còn cái vũ khí thì đập mãi đéo lên đợi mình úp nốt ngày mai yên rồi mình sẽ pha vũ khí cho mọi người xem nha ok rồi trang bị của mình đã được trực chuyển rồi và nhẫn của mình thì sẽ tăng chí mạng đó chỉ tăng chí mạng thôi nhưng nó rất là cần thiết cho mình đây rồi chí mạng của mình lên uh, ờ, 451 rồi anh em bây giờ mình sẽ tiếp tục qua qua làng ton và mình sẽ mua tiếp nói chung là hôm qua mình mới ra được một cái clip thôi hôm nay mình làm một cái nữa <coughs> ngày mai thì mình sẽ cố gắng là một ngày hai ba clip cho mọi người xem cho mọi người ủng hộ mình nha thì cho tiếp tục là chủ yếu là cho kênh của mình đã tương tác lại mấy hôm nay mất tương tác quá nick này khá là nhiều thằng này bán khá là nhiều luôn Ồ, không đủ rồi anh em ơi nó không đủ rồi mình phải đi tìm khu khác xem có ai bán không đây đây vẫn auto và mầm mà bữa nào tu ở mầm đây có khóa đâu anh em cứ yên tâm mà chơi thôi à đây chuyển đến cạnh đây chuyển đến cạnh đây may quá Ôi, ở đây bán cả super luôn anh em ạ qua wow, nhiêu cái vậy ba cái rồi thôi nói chung là đi nhặt từng cái từng cái một về được bốn đến hai mươi nghìn đúng không ta đúng rồi rồi hết Uầy, bán super 50 nghìn thôi á rẻ à vậy không biết là cái à, mặt nạ thủy tinh thì của mình là hạn sử dụng bao nhiêu đây 23 tháng 2 lúc 10 giờ ui sắp hết rồi anh em ạ à bên dưới có bán chuyển linh thạch này wow một triệu ba trăm sáu mươi ra lỗ ok mua lại mua lại ui vậy mặt nạ của mình cũng sắp hết rồi mình cũng phải mua một cái super để mình đeo tạm mới được ba cái 13 cái rồi mình sẽ mua 7 cái nữa là đủ 7 cái nữa thôi ok mua 7 viên Ủa, sao lại không bán vào phần này hết rồi à? Ủa, hình như là hết rồi kìa đây mua một cái super đi nhiều lúc nhiều lúc rất là nhiều luôn còn nhiều lúc phát hết và nhiều lúc chả còn cái nào luôn đeo super cho nó ngầu đi super thì nó không mạnh như kiểu là uh, thủy, tinh được thủy tinh là tặng mỗi cái 5.000 cơ đây chỉ số thật của mình khi đeo super đây và nhẫn thuật đây nó chỉ có như thế thôi thú nuôi á ừ mua thêm một cái lồng đèn cá chép 50.000 nữa như vậy úp là cũng là gọi là ok rồi ấy như này quá là ok rồi anh em ạ nhưng mà mình còn thiếu 7 cái chuyển linh thành nữa cơ chả biết là bao nhiêu ngày nhưng mình mua bình thường cái tính của mình thì rất là dễ tính luôn mua đồ không phải kỳ kèo lắm không giống như kiểu là mấy cái ông mua phải cứ đúng 7 ngày mới mua ok bây giờ cố gắng là đi tìm không biết cái thằng còn ba ba cái ta không biết là có đủ 7 cái không 6 cái chứ vậy vẫn thiếu một cái cơ ơi sáu cái bao tiền ta ờ, à, mình giờ mình chờ chút 6 nhân với lại 14 140 bằng 840.000 xu rồi mình chỉ còn thiếu một cái thôi một cái chắc kiếm dễ không có mình sẽ lên ờ, xin qua mình mua vậy ok full tinh luyện à chưa full tinh luyện mới được có một nửa thôi vũ khí mình cũng chưa leo cộng 12 để tinh luyện các mọi người ạ clip này làm dài dài chút chút cho anh em xem nha ok ở đây một 140 này 140 nghìn này rồi ơi vừa đủ luôn ok cái này thì mình sẽ dịch chuyển lấy cái giày vậy dịch chuyển cái giày lên nhé và cái gam của mình cũng dịch chuyển anh em ạ dịch chuyển trang bị đây ok rồi nói chung là nó tăng chỉ số cho mình đeo cái mặt nạ super thì nó không thể nào bằng thủy tinh được rồi di chuyển thành công rồi nói chung là lên 60 hơi tiếc đấy chỉ số của mình đây mọi người nha HP là 7000 này à, ờ, MP là 9008 này tấn công 12 000 13 000 hỏa chống 6000 à 600 400 phong chống là 900 cơ né đòn của mình là 1000 chí mạng 451 tối một con hàng 60 như này là khóa bình thường thôi chưa có gì gọi là hot cả đây bình thường mình sẽ úp mắt này nha mọi người nha úp mắt này rất là phê luôn đó rất là phê mọi người ạ rất là phê luôn nói chung là gặp tinh anh chủ lĩnh thì nó còn bản bản hách, luôn đánh phải con con tà thú nó cắn mình đau quá ok thì clip của mình đây thôi mọi người nhớ xem nhớ like và subscribe kênh mình nha ok đừng quên ủng hộ mình và like cho kênh có tương tác hơn nha bye bye mọi người hẹn những clip sau